Tại sao trong truyền kiều Nguyễn Du nói chữ tâm thì mới bằng ba chữ tài Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần